một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa mắt xanh người nhìn ít hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống che ngự thanh cao thân khẩu ý an tình làm luyến thức ăn nghĩa thù các hữu tình không phân biệt hèn sang khát thức chưa thắm đắm, ngã mạn cùng si mê từ bi hăng bình đẳng chúng sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ chúng sinh mẹ của cô thì cô rất muốn ờ, muốn chính quyền và